Pháp hành của Phật giáo, băng thứ 10. Trưởng lão Thích Thông Lạc thuyết giảng. À, về cái định niệm hơi thở thì ở đây chúng ta có phân rõ hai phần như thầy xin nhắc lại đó. Cái phần thứ nhất là chánh niệm tỉnh giác định trong hơi thở. Còn cái kia là chánh niệm tỉnh giác định trong cái hành động, cái hành động của thân bên ngoài. Đó. Thì chúng ta thấy hai cái cái cái cái pháp này đều là cái pháp chánh niệm tỉnh giác cả hết nhưng mà tỉnh giác hơi thở mà tỉnh giác trong hành động hai cái này nó thuộc về hành động nội và hành động ngoại mà thôi còn cái định niệm hơi thở thì nó giúp cho chúng ta là tu cái định diệt tâm mà diệt tứ đó là cái pháp đầu tiên của nó cái đó là những cái pháp mà nó trợ giúp gián tiếp gián tiếp cho cái tứ chánh cần làm cho các ác pháp sẽ bị đoạn diệt và nó giúp cho cái thân của chúng ta nó có những cái cảm giác làm cho chúng ta thấy an lạc làm chúng ta thấy hân hoan làm chúng ta thấy định tĩnh làm chúng ta thấy giải thoát nó giúp cho chúng ta à, thực hiện trên con đường càng tu càng thấy những kết quả thích thú ham tu hơn đó là cái định niệm hơi thở à, nó chưa có áp dụng vào những cái à, cái định như tứ thiền à, hoặc là cái định khác nữa nó áp dụng tất cả mọi cái loại định thì cái định niệm hơi thở nó áp dụng rất nhiều thậm chí như thất giác chi nó cũng áp dụng vào cái định niệm thất giác chi nữa nhưng ở đây vì chưa dạy tới thất giác chi cho nên thầy không có giảng dạy nhưng ở đây bây giờ chúng ta sẽ thấy được cái kết quả của cái định niệm hơi thở này nó giúp cho cái thân và tâm của chúng ta thanh tịnh thanh tịnh tức là nó không còn tham sân si nữa tức là thanh tịnh nó ly dục ly ác pháp cho nên nó thanh tịnh đây ở đây đức phật khuyên chúng ta tu cái định niệm hơi thở cái định niệm hơi thở để cho nó đạt được cái sự thanh tịnh nếu mà chúng ta tu tập thì chúng ta sẽ đạt được cái kết quả thanh tịnh đó tỳ kheo đi đến một khu rừng hay đi đến một gốc cây hay đi đến một căn nhà trống ngồi kiết già lưng thẳng đặt niệm trước mặt vị ấy chánh niệm thở vô chánh niệm thở ra thì như vậy là nãy giờ mà thầy đã đọc lại cái định niệm hơi thở cách thức tu á, thì bây giờ đã muốn cho cái thân và tâm và thọ của mình được thanh tịnh thân tâm thọ và các pháp được thanh tịnh tức là bốn chỗ này thanh tịnh á, thì chúng ta thường xuyên mà tu tập như thầy đã giảng hồi nãy thì nó sẽ như thế nào tu tập như vậy làm cho sung mãn làm cho sung mãn tức là làm cho đầy đủ đó như vậy niệm hơi thở vô hơi thở ra sẽ có quả lớn thì có lợi ích rất lớn nghĩa là nó có cái quả lớn để chúng ta vì nó đem đến cho chúng ta được một trạng thái thanh tịnh rất thanh tịnh đó thì đó là cái thứ nhất và đồng thời cái quả như thế nào ở đây Phật cũng có dạy như vậy là trước khi mà chúng ta đi tìm cái nơi yên tĩnh để chúng ta tu hành đó, rồi chúng ta cũng quán bây giờ từ cái chỗ mà à, chúng ta quán à, cái hơi thở của chúng ta à, như bắt đầu cảm cảm giác toàn thân á à, cái bài thứ nhất mà hơi thở dài hơi thở ngắn á, thì đó là cái định diệt tầm giữ tứ nó không quan trọng rồi đến cái bài thứ hai thì chúng ta cảm từ cái chỗ mà cảm giác toàn thân á, à, cho đến cái mà à, quán từ bỏ tham sân si của chúng ta đó từ bỏ đoạn diệt rồi ly tham rồi đó thì cho đến cái chỗ quán từ bỏ đó thì cái phần này nó sẽ giúp cho chúng ta có được những cái quả à, cái quả cái quả lớn của nó <coughs> niệm hơi thở vô hơi thở ra sẽ được mà tu tập làm như vậy cho sung mãn thì à, chúng ta sẽ đạt được đạt được cái gì đạt được hai quả ngay ở trong hiện tại thì chúng ta có chánh trí nó làm cho chúng ta sáng suốt lúc nào nó cũng có sự hiểu biết ai làm gì chúng ta cũng hiểu biết nghĩa là người ta chửi mình mình cũng vẫn hiểu biết mình hiểu biết mà cái hiểu biết của cái chánh trí nó làm chúng ta không có giận giận cái người đó mà ghét người đó nó đạt được cái chánh trí đó à, nếu có à, cái cái quả thứ hai thì ngay đó là chúng ta có được một cái quả cái quả bất lai nghĩa là nó không có trở lui lại với cái cái, cái đời sống phàm phu ở đây bây giờ thầy nói ví dụ này như mật hạnh bây giờ à, đã tu tập như vậy khi bây giờ mật hạnh có ra đời có thực hiện cái cuộc đời mật hạnh cũng vẫn là một người tốt chứ không bao giờ mà có phạm những cái cái cái bậy bạ cái tầm bậy như con người chưa tu nghĩa là không có ác pháp đối với nó nghĩa là ác pháp đến nó nó vẫn có một cái cái chánh trí nó biết được liền cho nên ở đây nó có hai cái quả cái quả hiện tại mà cái người tu mà cái tâm nó quay vô thì nó đạt được cái chánh trí nó thấy được cái đúng cái sai nó không bao giờ nó bị cái đam mê của cái tà pháp đối hoàng mà cám dỗ nó làm nó nó sai nghĩa là nó không tiếp tục tu lại trên con đường tu nữa nhưng mà nó vẫn có cái chánh trí và nếu cái chánh trí đó nó sẽ có cái quả cái quả đó là cái quả bất lai nó không đưa cái con người trở về cái phàm phu tục tục, tục tử của cái đời sống của cái cái từ cái con người khô lỗ cho đến cái loài thú vật nó không đưa cái người đó trở về đó mà từ cái chỗ đó nó sẽ đưa trở về bậc thánh bởi vì cái chánh trí đó nó sẽ có cái kết quả nó trở về bậc thánh nếu nó đi tới còn nếu nó đứng lại đó thì nó vẫn chủ động được những cái, những cái xấu của thế gian cái xấu của người thế gian cái ác của người thế gian à, để rồi thầy, thầy nói đây rồi sau này thì các con sẽ à, tìm ở lại trong huynh đệ của các con các con sẽ thấy lời nói của thầy là đúng là cũng là cái lời nói ở trong kinh sách của Phật đây là cái quả cái quả của cái người mà tu tập á, nó sẽ không mất cái quả giải thoát cái quả đức hạnh đó nó không mất nó không làm mất cái quả đó à, chẳng hạn bây giờ các con thấy tu mình chưa có làm chủ sinh tử chưa có gì hết nhưng mà các con cũng sẽ được những cái quả cái quả rất lớn mà cái quả đó nó đạt được cái chánh trí nó làm cho chúng ta vững vàng ở trên bước đường đời hơn là lúc trước trước mà chúng ta chưa tu nó có ác pháp mà ác pháp trong lúc đó chúng ta không biết nó là ác cho nên chúng ta cứ làm đi khi mà khổ rồi thì hay chứ còn chúng ta còn cái này khi mà chánh trí thì nó không có bị nó không bị sai lệch nó không bị làm như cái người à, tục tử phàm phu hung dữ như cái kẻ à, như một con thú vật nó trở về cái con người thật sự cái nó còn một cái quả nữa tôi tập tới đây thì à, sẽ được những bảy cái quả nữa nghĩa là nó có kết quả là bảy cái quả của nó chứ không phải là một cái quả à, cái sự tu tập mà như hồi nãy cái bài mà định niệm hơi thở nó đem lại cái quả của nó như vậy nó làm chúng ta tiến tới cái thiền định rất dễ cái quả bảy quả của nó là cái quả thứ nhất là chánh trí nó sẽ đoạn diệt được năm hạ phần kiết sử nghĩa là phải nói rằng 10 cái phần kiết sử nhưng mà kết lại thì chúng ta sẽ thấy nó thất kiết sử nhưng mà nó sẽ được nó diệt được năm cái hạ phần kiết sử cái định niệm hơi thở đó nó diệt được năm cái hạ phần kiết sử ờ, nó à, trong à, à, nó, nó nó nó nó nó cái trạng thái thường thường cái người đó họ được ở trong cái trạng thái của cái tâm thanh thản của họ chứ không phải là nó mất tiêu đâu họ thường thường họ cũng có thanh thản ở trong tâm của họ cho nên họ cũng dẫn đạt được bát niết đạt. rồi cái quả của họ nó nó nó hiện ở à, trong hiện tại thì nó nó cũng sẽ có những cái cái niết bàn nó hiện tướng ra nhưng mà cái vô hành niết bàn nghĩa là có lúc nó ở trong cái vô thức của họ nó cũng có cái trạng thái nó làm cho họ rất là an ổn gọi là vô hành niết bàn rồi hữu hành niết bàn nghĩa là bình thường à, trong những cái hành động trong những cái hành động hàng ngày của cái cái cái cái người này á nó có những cái hành động mà cái hành động mang đến cho họ có cái niềm cái niềm vui cái niềm đó là cái niềm không tham không sân không si không giận hờn à, nó cái niềm nó nó có cái trạng thái gọi là trạng thái giải thoát của họ mặc dù nó không được thường xuyên nó không được sống thường xuyên nhưng mà cái quả đó nó vẫn có đối với cái người mà tu cái định niệm hơi thở à, hoàn toàn trong khi nó ngủ tức là vô hành nó, nó không có hoạt động thì nó cũng đạt được cái trạng thái yên tịnh trong giấc ngủ chứ không phải là nó những cái ác pháp ở trong cái giấc ngủ nó hoặc là làm bất an trong giấc ngủ nó còn nó được cái vô hành như bàn vì vậy thì ờ, cái cái người mà tu cái định niệm hơi thở đó nó sẽ đạt được cái bậc thượng lưu thượng lưu đây đức phật muốn nói là cái tâm thượng lưu chúng ta biết xả bỏ à, biết ừ, à, xả những cái lỗi lầm của người khác tha thứ của người khác cho nên nó được cái quả của nó là thượng lưu luôn nào nó không có hẹp hòi nó không ích kỷ nó không xấu xa mà luôn luôn nào nó nó có cái hành động cao quý của nó và nó đạt được cái sắc của cánh thiên là khi cái người này mà có chết đi thì họ cũng sanh vào cái cảnh trời à, cái cảnh trời à, sắc của cánh nó chứ nó không không mất cái quả mà cảnh trời sắc của cánh thì các thầy biết rằng ngay trong khi mà cái người tu đó họ đang sống họ đang sống trong mọi cái cảnh của thế gian này nhưng mà tâm họ luôn luôn ở trong cái cảnh trời sắc cứu cánh đó nó thì nó được mãi cái cái quả à, tốt đẹp của nó cái đó thì cái người mà tu cái định niệm hơi thở này á, thì họ thân không rung động tâm không dao động hai cái thân không rung động nghĩa là ngồi thiền thì nếu mà hướng tâm mà như vậy thì thân không rung động bi tỉnh nó không mê còn nó mê nó xen chạy theo an lạc thì thân nó bồng bềnh nó dao động cho nên nó mình thiếu cái pháp hướng để nhắc tâm cho nên mình không có nhắc nó cho nên cái thân mình nó bị dao động dao động nó bồng bềnh bồng bềnh à, như à, cháu trang hồi còn ở đây tu hành hay nói sao cái thân con ngồi nó khi mà hết dụng tưởng nó bồng bềnh bồng bềnh rồi lúc cái nó mất thì đó là nó bị rơi vào cái trạng thái của của tưởng rồi nó thấy cái thân nó ừ, bồng bềnh bồng bềnh như nổi như chìm Ừ, nó dao động lúc đó à, ở đây mà cái người mà tu theo cái kiểu cách của đức phật á, như vậy là cái thân không bị rung động và cái tâm cũng không dao động nhờ tu tập định niệm hơi thở vô hơi thở ra như vậy làm cho sung mãn như vậy nên thân không rung động tâm không dao động nó, nó có những cái kết quả và những cái kết quả đó là cái định niệm hơi thở chúng ta luyện tập để nó mang lại những kết quả này để sau khi mà chúng ta đi vào thiền định khác thì nó không có bị à, nó không có bị cái thân dao động cái tâm dao động mà nó có một phần giải thoát được các lậu hoặc nữa cái định niệm hơi thở này tu thì nó có một phần nó giúp chúng ta cũng giải thoát được các lậu hoặc trước khi giác ngộ chưa chứng chánh đẳng giác đây là lời đức phật nói khi còn là bồ tát ta tu tập nhiều giới pháp môn này do ta tu tập nhiều giới pháp môn này thân ta và con mắt à, không có mỏi mệt không có mỏi nhọc và tâm ta giải thoát khỏi các lầu quạt không có chấp thủ nghĩa là các pháp này pháp kia đức phật không bị dính mắc không có chấp thủ là dính mắc đó cho nên do nhờ cái tu tập này mà đức phật à, không có bị dính mắc mặc dù là khi tu với cái pháp của à, một cái vị thầy dạy cho mình tu cái à, vô không biên xứ à, cho đến cái định phi tưởng phi vi tưởng xứ nhưng mà tu được rồi thì đức phật cũng không dính mắc vào cái chấp thủ những cái pháp này cho nên nó có thoát ra khỏi một cái à, một số lậu hoặc rất là lớn thoát khỏi một số lậu hoặc rất lớn cho nên cái định niệm hơi thở nó có cái giá trị như vậy mà ngay từ đầu các ừ, con cũng như các thầy về đây thì bắt buộc phải tập ổn định hơi thở nè rồi tập à, à, làm cho có một cái tụ điểm để mà bám chặt cái hơi thở nè rồi luyện cái hơi thở dài chậm để tạo thành cái tụ điểm à, từ luyện cái hơi thở bình thường à, mấy giây à, tu tập để cho nó à, để cho nó thuần thuộc ở trong hơi thở vì cái định niệm hơi thở nó có nhiều cái lợi ích như vậy và nó cũng là một cái pháp để mà chúng ta trợ duyên trợ duyên cho các pháp khác cũng như một cái người học pháp văn thì người ta bắt buộc mình phải học chia cái động từ awa hoặc s nó phải cho lào thuộc lào để rồi dùng nó mà chia các động từ khác cho nó dễ dàng thì ở đây thì các thầy cũng thấy rằng thầy đã nhào nặng quý thầy à, các các con phải luyện tập cái hơi thở không có nói pháp nào hết mà cứ vô cái luyện tập hơi thở để cho nó thuần thục nó quen nó với cái hơi thở nó rất là thuần do đó bây giờ mới áp dụng vào những cái khác thì nó mới dễ sau khi áp dụng vào cái khác thì vừa biết thở mà lại vừa nhắc cho mình về cái pháp đó để xả tập như bây giờ thí dụ như hít vô nè tôi biết tâm tôi phải xả cái tâm tham nè thở ra tôi biết tâm tôi xả tâm tham đó là mình câu hữu với định vô lậu chứ gì nó mình biết mình biết như vậy bây giờ hít vô tôi biết thân tôi không phải là ngã thở ra tôi biết thân tôi không phải là ngã à, đó là mình câu hỏi với định vô lậu gì để mình diệt ngã chứ gì đó. tất cả những cái này nếu mà mình chưa thuần thục hơi thở thì mình hít vô thì mình nói chưa có kịp mà mình thở ra thì mình cũng nói chưa có kịp còn mình thở vô mình đã quen rồi cho nên vì vậy mà mình thở vô cái mình nói thì trong khi đó cái tâm mình hướng theo nó lại đặt thêm một cái định vô lậu nó câu hỏi với cái cái cái, cái định vô lậu nó phá đi cái ngã nó phá đi cái cái, cái chấp ngã của mình nó làm cho mình không còn tham sân si giận hờn nữa hay hoặc là bây giờ hít vô tôi biết ừ, tâm tôi như cục đất thở ra tôi biết tâm tôi như cục đất thì mình hít vô mình cũng nói nó nương vào cái hơi thở nó rất tỉnh như thầy nói bây giờ thí dụ như các con thấy nè mình nương vào hơi thở mà mình tu cái chánh niệm tỉnh giác ở bên ngoài nữa À, thí dụ như mình vừa đi mà mình vừa biết hơi thở tức là mình câu hữu giữa hai cái định chánh niệm tỉnh giác của nội và chánh niệm tỉnh giác của của của quả hai cái mình câu hữu thì mình thấy sao mình đi sao nó tỉnh quá nó đi hai ba vòng mà nó không có tạp niệm thì đó là mình câu hữu giữa hai cái hơi thở và cái hành động đi của mình cũng như bây giờ mình vừa quét mà mình câu hữu được với cái hơi thở của mình nữa mình biết cái hơi thở ra vô mà mình vừa quét nó làm cho mình rất tỉnh trong cái thời gian đó tức là gọi là nương hơi thở để mà biết rõ cái hành động đang quét sân quét nhà cách thức tu tập nó như vậy đó tức là câu hỏi cho nên cái định niệm hơi thở là nó để dùng để mình nhờ nó mình tu tập các định khác mình nhờ cũng như bây giờ thầy nói bây giờ ví dụ như mình tu về à, cái ờ, sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền thì mình biết rằng cái nhị thiền là phải diệt tầm tứ mà cái sơ thiền phải ly dục ly áo pháp mà bây giờ mình chưa có ly dục ly áo pháp thì mình hít vô à, bây giờ mình hít vô tôi hít vô tôi biết à, tâm tôi ly dục ly ác pháp sở ra tôi biết tâm tôi ly dục ly ác pháp mình nhắc tâm mình ly dục ly ác pháp nhưng bây giờ nó chưa ly mà mình nhắc nó tức là ý của mình là muốn muốn cho nó ly dục ly ác pháp đó là mình câu hổ với cái cái cái, cái, cái, cái, sơ thiền và đồng thời mình nhắc như vậy và nhắc như vậy thì mình sống đúng cái giới hạnh thì cái giới hạnh nó giúp cho mình ly những cái dục là ly những cái ác pháp và mình tập tứ chánh cần tứ chánh cần nó làm cho mình lìa các ác pháp ra và do cái sự tu tập đó và do cái sự câu hữu này nó nhắc nó làm cho những cái này nó kết hợp nó thành một cái đạo lực khi đó mình nhắc tâm như cục đất không có giận hờn phiền não thì do đó là tâm như cục đất nó phiền não thì nó sẽ ly dục vì vậy mình nói tâm phải ly dục ly áo pháp nhập sơ thiền và ngay đó nó sẽ nhập liền nó sẽ ở chỗ cái trạng thái mà không có ham muốn mà không có ác pháp cho nên mình câu hỏi như vậy thì mình nhắc ngay đó là nó vô sơ thiền liền tức thì bắt đầu bây giờ nó vô sơ thiền thì mình bị gì mình đứng hơi thở thì mình nhắc đó thì khi mình nhắc như vậy thì cái hơi thở ra vô này thì nó là cái cái đường để cho mình đi vào cái sơ thiền mà khi mà nó ly nó áp pháp rồi thì bắt đầu nó còn hơi thở thì nó hơi thở nó nó do cái ly dục ly dục đi áp pháp sinh hỷ lạc nó sanh hỷ lạc thì cái hỷ lạc đó nó làm cho chúng ta không có thấy cái hơi thở của chúng ta đang thở ở chỗ cái à, cái sơ thiền vì vậy mà chúng ta còn thấy một cái trạng thái ly dục đó là cái thứ nhất bây giờ nhị thiền thì chúng ta nhắc à, à, cái tâm đó, phải tinh chỉ à, tầm tứ à, thì bắt đầu mình nhắc như vậy thì khi mà mình à, bảo cái tâm phải nương hơi thở phải tĩnh chỉ tầm tứ thì lúc bây giờ nó nương hơi thở ra hơi thở vô vì hàng ngày mình nương cái hơi thở mình thở ra thở vô để cho mình diệt tầm diệt tứ như hồi nãy nó thầy nói tôi diệt cái tầm mà giữ tứ đó hít vô tôi biết tôi hít vô thở ra tôi biết tôi thở ra đó hít vô dài tôi biết tôi thở tôi hít vô dài thở ra dài tôi biết tôi thở ra dài đó đó, đó là cái chỗ cái chỗ tu tập làm cho cái tâm của chúng ta nó nương vào cái hơi thở mà nó diệt tầm tứ thì bây giờ mình nhắc nó thì ngay đó là nó đã diệt tầm tứ để nó nương vào hơi thở rồi từ đó nó nhập vào cái nhị thiền đó thì các, các, con và các thầy thấy cái định niệm hơi thở nó có một giá trị rất cao là nó trợ giúp cho chúng ta đạt được những cái kết quả mà chúng ta mong muốn đó. thì đây là cái về cái phần mà định niệm hơi thở coi như là thầy dạy hôm nay là các con biết được từ căn bản à, sơ cơ cách thức tu tập về cái định niệm hơi thở chứ không phải là dạy sổ tức tùy tức đâu nhưng mà trước kia là gì dạy theo các pháp môn của à, đại thừa của kinh sách của nguyên thủy của à, các pháp mà của các tổ dạy à, thì thầy thấy từ cái pháp sổ tức tùy tức thì nó cũng là do cái chỗ mà tu tập để làm cho tầm tứ tầm tứ nó diệt vọng tưởng nó hết à, cho nên hướng dẫn mà các con nương vào cái chỗ mà sổ tức à, chứ không hướng dẫn theo cái kinh sách của à, đạo Phật mà bây giờ thì chúng ta đã thành lập một cái giáo án đường lối của đạo Phật thì tất cả những cái gì mà của các tổ đặt ra nó không phải là của đạo Phật mà của các tổ thì chúng ta để qua một bên sau đó thì chúng ta sẽ có một bài kết hợp là cái gì mà làm cho lợi ích trên bước đường tu tập thì chúng ta lấy để mà à, nương theo đó mà hướng dẫn người tu mà cái gì mà nó không có lợi ích bằng cái pháp mà Phật dạy thì chúng ta nên bỏ nó ví dụ như bây giờ cái pháp sổ tức nó là cái pháp ức chế tâm thì nó không bằng cái pháp mà chúng ta hướng tâm à, về cái hơi thở do đó chúng ta thấy nó không kết quả vì nó ức chế tâm thì dễ rơi vào các trạng thái định tưởng vì mà ức chế tâm thì ý cái ý thức của mình nó không hoạt động thì cái tưởng thức nó phải hoạt động còn cái này chúng ta ý thức nó vẫn còn hoạt động theo cái pháp hướng cho nên nó không mất đi mà do đó chúng ta không ức chế tâm mà do vì vậy mà chúng ta hướng để mà xả tâm từ cái xả tâm nó hết vọng tưởng nó diệt tầm tứ bằng cách là nó ly ly cái tâm ra à, bây giờ đến cái giai đoạn mà tu tập mà tứ niệm xứ rồi vậy thì à, tiếp tục ở trên cái bước đường mà tu tập tứ niệm xứ <clears throat> thì à, chúng ta đã bước qua một cái giai đoạn niệm thì tức là phải tứ định à, chữ niệm ở đây thì ở đây nó có bốn chỗ để mà chúng ta niệm nhưng mà chữ niệm tứ niệm xứ đây là bốn đặt cái bốn cái chỗ để đặt pháp chữ niệm đây là pháp cho nên chúng ta đặt cái pháp ở trên cái chỗ đó cái nơi đó để mà chúng ta tu tập cái nơi đó chúng ta tu làm sao cho đạt được cái chỗ đó cho nên khởi đầu tu tập thiền định á bởi vì ở đây ừ, đạo Phật nói chung là hoàn toàn là thiền định không có một pháp nào là không thiền định mới đầu vô chúng ta tu tập mà chánh niệm tỉnh thức thì cũng là thiền định nếu không có cái pháp này không có pháp chánh niệm tỉnh thức thì chúng ta không ngăn chặn được áo pháp thì tứ chánh cần chỉ là nói suông không có nghĩa gì hết không có cái cách thức tu rồi cho nên nếu mà giải thích riêng từng cái pháp như tứ chánh cần riêng ra thì chúng ta nói ở ờ, các pháp ác chưa sanh không cho sanh thì lấy cái gì không cho nó sanh đây mà người ta bảo rằng mình đừng cho sanh không cho sanh là tôi làm sao tôi không cho sanh nó tự ở trong tâm tôi nó tự ở các pháp ở ngoài nó đập vô nó chửi mắng tôi nó làm cho tôi khổ thì tức là tôi phải sanh mà bảo tôi đừng sanh là tôi lấy cái gì tôi chẳng nó được đây à, cho nên vì vậy nếu mà chúng ta lấy riêng nội cái pháp tứ chánh cần mà tu á, thì chắc chắn là chúng ta không biết rồi cho nên hầu hết là các à, thầy mà giảng dạy các hòa thượng mà giảng dạy về tứ chính cần nó độc lập riêng nó ra thì coi như là các thầy đó không biết đâu không biết pháp tu đâu cho nên nói tứ chánh cần chứ sự thật ra chúng ta đang tu những cái thiền định chánh niệm tỉnh giác định định niệm hơi thở định vô lậu ngay trên đó chúng ta mới ngăn chặn được các pháp ác và không cho các pháp ác tăng trưởng nó thì nó phải có cái pháp để mà chúng ta tu thành Bây giờ chúng ta đã hiểu được như vậy thì cho nên tất cả các pháp của Phật đều gọi là thiền định hết, không có pháp nào là không thiền định. Chúng ta có cái quan niệm, cái quan niệm sai lầm là hãy khi nào mà nói thiền định là phải khoanh chân ngồi kiết già rồi ngồi đó hít thở hay niệm Phật nó gọi là thiền định. Hãy thấy ai ngồi thì gọi là thiền định, còn cái người mà đi họ không cho thiền định. Mà ngay cả khi mà chúng ta đi kinh thành mà chúng ta nhiếp tâm, đó đó là chính niệm tỉnh giác định của người ta mà. Cái định ở trong cái hành động đi của người ta mà trong khi người ta quét sân người ta lặt rau người ta nấu cơm người ta làm mọi công việc thì người đang tu ở trong cái đỉnh chánh niệm mà cái tâm của người ta đang giữ cái chánh niệm đó cái niệm chân chánh đó để ở trong cái tỉnh thức đó thế mà mình không cho người ta định chỉ bảo là mình phải ngồi trước bàn phật à đốt cây hương lên cả rồi mới ngồi kéo chân lên đó rồi ngồi hít thở nó mà trong khi hít thở đó chắc gì mà cái tâm của người hít thở đó là nó đang yên tĩnh nó không có vọng tưởng đâu nó nghĩ tầm bậy tầm bạ nó ham nó ngồi đây mà nó nghe người ta ở về bếp mà chiên xào gì đó bắt đầu cái nước miếng nó mồm nó ngồi đó mà nó chảy ra nó nhớ ba cái đồ chiên đồ xào thì thử hỏi như vậy là lúc đó nó thiền hay là lúc đó nó thèm ăn à, cho nên khi mà ngồi thiền như vậy thì thử hỏi khi mà người ta đi kinh thành vậy người ta có ngủ không còn mình ngồi á một lúc nghe nó an an cái thân nó lặng lặng cái bắt đầu gục xuống cái vậy thì cái đó là thiền gì thiền gục chứ thiền gì bởi vì người ta nhập tứ thiền thì cái anh này lại nhập ngũ thiền anh ngủ ở trong thành ra anh phải nhập ngũ thiền chứ sao ảnh hơn phật là cái chỗ nhập ngũ thiền cho nên cái ngồi nó không có phải là cái chỗ thiền nhiều khi nó lại sai lệch đi nó chưa, chưa đúng nhưng cái ngồi cũng là một cái tu thiền nếu mà tu đúng còn bây giờ mình tu mình cứ gục lên gục xuống thì cái đó là thiền gì hoặc ngồi đó mà loạn tưởng nhớ cái này nhớ cái kia thì cái đó là thiền gì nó là không phải thiền còn bây giờ người ta đi như vậy mình cho người ta không tu thiền thì có đó sao à tu phải vô chùa có mỏ tụng kinh cái đó là trật nữa cái đó là chữ lộn với ông phật chứ tu cái gì lâu lâu ông phật cũng lập thinh cũng ngồi mà xi măng ngồi đó mình cứ réo cái tên nam mô đà phật tức là chữ ông chứ gì kêu tên ông chữ ông nếu mà ổng không bằng xi măng chắc là ổng cũng không chịu nổi buông chân xuống ổng cũng rầy dữ sao mày cứ kêu tên tao hoài bây giờ thử hỏi đi mình ngồi đi mà ai kêu tên mình có tức không cứ réo cái tên mình hoài không tức không còn bây giờ ông phật cũng ngồi đó ví dụ như ông phật di đà cứ nam mô đà phật nam mô đà phật ông tức mình tao cái tên tao mình cứ gọi nó làm những cái sai nó không có đúng đâu cho nên ở đây thực hiện là làm sao cho thân thọ tâm pháp của mình nó được thanh tịnh nó không bị ác pháp nó làm cho được giải thoát nơi đó thì cái đó là cái đúng cho nên ở đây thì phải biết rằng tất cả những pháp của phật đều là thiền định khởi đầu tu tập thiền định là bắt đầu từ đỉnh tứ cụ đỉnh tứ cụ tức là tứ chánh cần các thầy thấy rất rõ bởi vì cái pháp này là pháp đầu tiên để mà chúng ta thực hiện tiền định mà định tứ cụ thì nó đã xác định cho chúng ta được ba cái định ở trên cái chỗ tu tập đó rồi mà quý vị đã được học và thực hiện trên tứ niệm xứ nghĩa là trên cái định tứ cụ này là tứ chánh cần này nó được thực hiện ở trên tứ niệm xứ chứ không phải bốn cái chỗ mà chúng ta tu tập thì lấy cái định tứ cụ này đặt ở trên bốn chỗ đó để tu tập cho bốn cái chỗ này nó được thanh tịnh tức là thân thọ tâm pháp của chúng ta cho nên tứ niệm xứ là bốn lĩnh vực được quý vị thực hiện các cái loại thiền định trên đó gồm có 16 loại định. Nghĩa đạo Phật đâu có nói một cái thứ thiền định đâu, mà 16 cái loại định mà lấy bốn cái chỗ thân thọ tâm pháp mà gọi cái tên chung của nó là tứ niệm xứ, lấy cái bốn cái lĩnh vực này để chúng ta thực hiện 16 cái loại định ở trên đó. Để làm cho bốn cái chỗ này nó sạch sẽ, nó thanh tịnh, nó không còn ô nhiễm, nó không còn ác pháp nữa bốn cái chỗ này giải thoát là chúng ta giải thoát chứ không phải là chúng ta tu cái vấn đề hoài ví dụ như bây giờ mình niệm nam mô đà phật để cầu cho mình được giảm sanh cực lạc thì cái đó là vấn đề hoài rồi mà ngay cái thân này không có gọt rửa cho sạch sẽ thì thử hỏi làm sao mà cho nó nó nó hết giận hết hờn ngay cái tâm này mà không có gọt cho nó sạch sẽ thì nó buồn phiền nó lo lắng nó sợ hãi nó thương nó ghét nó giận nó hờn nó đủ thứ cho nên thân thọ tâm pháp là bốn chỗ để mà chúng ta tu tập làm cho nó không giận hờn phiền não không đau khổ nữa như cái thân của chúng ta này bị cái thọ nó làm cho cái thân chúng ta thấy đau nhất cái chân này nhất cái đầu nè mà chúng ta không tu ở trên cái này để khi mà cái thọ nó có đánh vào cái thân thì chúng ta không thấy đau đớn gì hết. thì cái đó là mới cụ thể để giải thoát được cái bệnh ở trên thân của chúng ta còn cái này chúng ta tu những đề hoài thí dụ niệm phật nó có nhầm nhò gì ở trên thân này đâu cầu dẫn sanh cực lạc thì nó có ăn nuôi gì còn bây giờ mình giữ phật tánh thì phật tánh nó cũng nhầm nhò gì ở trên cái thân này đâu à, phật tánh thì vô hình này kia tôi kiến tánh thì thành phật rồi cần gì mà phải tu cái tâm này đâu mà do đó thì cuối cùng thì mình không giải thoát cái thân tâm của mình mà ngay trên cái này cái thân tâm mình đang khổ này mà không có tu tập còn ở đây chúng ta ngay ở trên bốn cái chỗ đó gọi là tứ niệm xứ trên bốn chỗ đó để mà tu tập tu tập làm cho bốn chỗ đó nó không còn đau khổ nó không còn chết chóc nó không còn sinh tử luân hồi thì ngay bốn cái chỗ này là bốn cái chỗ mà chúng ta cần phải lấy các pháp cần phải rèn luyện cần phải ừ, làm cho nó sạch sẽ làm cho nó không còn đau khổ nữa bốn cái chỗ này không có đau khổ nữa thì chúng ta gọi là giải thoát vì thế bốn lĩnh vực này rất quan trọng một con người ai cũng có bốn cái chỗ này người nào chúng ta cũng thấy là thân thọ tâm pháp phải không trong thân người người nào cũng có bốn cái này hết không có người nào là không có ai cũng có hết nhưng đối với người chưa tu tập còn phàm phu thì bốn chỗ này là bốn chỗ ô nhiễm bất tịnh nghĩa là tâm tham ăn thân này ăn rồi tâm tham muốn cái này cái nọ kia nó ô nhiễm thứ đủ thứ hết mà nó bất tịnh nó đủ cách hết cho nên thân thọ tâm pháp của cái người phàm phu thì nó là bất tịnh nhưng mà đối với cái người mà tu tập thì cái thân thọ tâm pháp của họ lần lượt nó mới thanh tịnh bốn chỗ này thường sanh khởi vì nó bất tịnh đó mà nó đem đến cho chúng ta nhiều cái đau khổ nhiều cái đau khổ cho nên nói bốn chỗ này thường sanh khởi mọi thứ đau khổ của kiếp người nghĩa là nơi thân nè nếu mà thân không bệnh thì chúng ta không thấy khổ nè mà thân có bệnh chúng ta thấy khổ không? khổ nè mà tâm chúng ta không bị ai chữ nè mà cứ bị ai chữ chúng ta thấy có khổ không rồi à, tâm của chúng ta mà nó nó không có bình thường nó không gì hết mà nó khởi nó thương nó nhớ hoặc là cha mẹ nó bệnh đau chết nó khóc lóc bù lù bù la bù lê thì thử hỏi nó có nó có khổ không đó rõ ràng là nơi bốn cái chỗ này nó thường sanh khởi những cái niệm đau khổ của kiếp người thì à, chúng ta biết được bốn cái chỗ đó như vậy đó thì nó là địa ngục hay thiên đàng cũng nơi bốn chỗ này mà thôi cho nên bốn chỗ này mà không lìa xa ác pháp thì ngay đó là địa ngục cho kiếp người nghĩa là ác pháp là cái tâm cổ như mình sân là ác pháp như mình tham là ác pháp như mình ngu si là ác pháp mình tham ăn tham ngủ là ác pháp đó à, cho nên nếu mà mình không lìa cái áo pháp này thì ngay đó là địa ngục của cái kiếp mình luôn luôn lúc nào mình cũng còn còn nếu bốn chỗ này bốn cái chỗ này thân thọ tâm pháp này mà chúng ta lìa xa ác pháp thì nơi đó là niết bàn chứ đâu cần đi tìm niết bàn chứ nào nơi bốn cái chỗ này mà chúng ta lìa được ác pháp thì nơi đó là niết bàn à, chắc chắn ai cũng biết được cái cảnh giới niết bàn dễ dàng lắm cụ thể lắm nó rõ ràng không có ác pháp thì đó là niết bàn mà có ác pháp thì nó là địa ngục nó là đau khổ tất cả các pháp môn của phật đều lấy bốn chỗ này thực hiện nghĩa là cho nên luôn luôn pháp nào của phật cũng ở trên bốn cái chỗ này để mà thực hiện cho nên tu tập trao dồi rèn luyện hay dứt bỏ đều ở trên cái chỗ này bây giờ thí dụ như cái thân chúng ta này ghiền thuốc này ghiền cà phê này à, ghiền thuốc phiện này à, ghiền rượu này thì ở chỗ cái thân ghiền này nè nó không có nó muốn uống rượu này nó muốn hút thuốc nè nó muốn uống cà phê nè nó thèm nó khác nè thì do đó chúng ta phải nỗ lực muốn làm cho nó thanh tịnh không còn ham muốn đó nữa thì phải dứt bỏ không có được uống rượu nè không được uống thuốc hút thuốc nè không được uống cà phê nè không được hút ấp thiện nè thì như vậy mình tự dứt bỏ mình chứ không ai dứt bỏ cho mình được bởi vì cái này là do nhân quả mình đã tạo ra mình thành thói quen thành nghiệp thì mình phải chịu bỏ chịu lấy chứ còn ai mà làm giúp cho mình được cho nên ở đây thì ngay từ ở trên cái chỗ thân thọ tâm pháp này mà mình dứt bỏ mình rèn luyện mình trao dồi thì nó sẽ trở thành những thiện pháp nó làm cho mình được giải thoát chứ không phải hoài cái chỗ này mình đi cầu khẩn mình tu tập cái gì để cho nó à, giải thoát được thì không bao giờ có được mà phải ngay ở trên bốn cái chỗ này mà bốn cái chỗ này gọi là tứ niệm xứ cho nên chúng ta học tứ niệm xứ chúng ta phải hiểu được rằng cái chỗ này chứ nếu mà học tứ niệm xứ mà không rành thì chúng ta coi như là cái pháp tứ niệm xứ cho nên người ta nói tứ niệm xứ là cái tim thiền định con phải đặt cái tên gì trúng không các thầy thấy có đặt cái tên nó đâu có trúng bởi vì nó là trái tim thiền định mà thật sự ra ở đây mình làm cho nó thanh tịnh chứ nó là trái tim cái thứ gì mà bao nhiêu thứ định mà đem đặt lên đây để mà tu nó chứ đâu phải là nó là cái cái cái cái cái cái, cái, cái nhịp tim của chúng ta để chúng ta thực hiện cái cái thiền định của tứ niệm xứ này đâu nếu mà nói như vậy thì tứ niệm xứ là một cái loại thiền định để mà chúng ta để thực hiện các cái loại thiền định cao thì cao siêu của nó nó là cái gốc nó là cái tim mà cái nhịp tim cái nhịp máu của chúng ta mà nhưng mà nói như vậy không có nghĩa đúng bởi vì bốn cái chỗ này là bốn cái chỗ ô nhiễm của một con người phàm phu tục tử chúng ta muốn giải quyết cho nó thoát khỏi bốn cái chỗ ô nhiễm này để cho nó thanh tịnh thì chúng ta dùng các pháp thiền định khác mà đem về đây để mà rèn luyện nó cũng như bây giờ thầy ví dụ để cho thấy như cái nhà mình ở đây nè cất lên bằng tầng dông trúc tre nó xấu quá nó không có đẹp đẽ cho nên từ đó mình mua những cái mảnh bằng mỹ long, mình trang trí cho những cái cửa sổ rồi cửa cái để làm hoặc là mua vài cái đèn như thế này để treo lên để làm cho nó nó, nó, nó đẹp thêm cho nó cho nó coi nó được một chút ví dụ vậy thì cái kia là mình cũng phải đem những cái pháp khác để mà gọt rửa để mà làm cho nó sạch ra bởi vì cũng như cái nhà mình bây giờ nó dơ thì bắt đầu mình phải đem nước mình rửa cho nó sạch chứ cái đại nhà dơ rồi mình lấy cái nhà dơ này mình làm cho nó nữa thì nó dơ nữa sao cho nên ở đây mình biết cái, cái nơi này nó đang bị bụi bặm dơ bẩn nó ô nhiễm nó không có sạch cho nên mình mới lấy cái bằng chải nè mình mới lấy cái thùng nước nè mình mới lấy xà bông nè mình mới lấy thuốc tẩy nè mình đem vô đây nè mình mới tạt nước mình rửa mình cọ cái chỗ này cho nó sạch thì cái chỗ này đang bị cọ rửa sạch mà gọi nó là thiền định thì thì thấy nó là thiền định gì có hiểu vậy thì mới biết được cái chỗ tu tập của chúng ta chính thanh thọ tâm pháp của chúng ta nó đang ô nhiễm nè nó đang tham mê nè nó đang giận hờn nó đang phiền não nè mà bây giờ nó đang đang nhiễm như vậy đó thì chúng ta phải lấy nè định niệm à, định niệm hơi thở nè à, chúng ta lại phải lấy định chánh niệm tỉnh giác nè chúng ta lại phải lấy là định tứ chánh cần nè à, chúng ta phải lấy định vô lậu nè chúng ta lại phải lấy sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền nè à, chúng ta mới À, đem nó để mà rửa nó làm cho nó sạch ra đi nhờ các thiền định này mà làm cho nó sạch thì như vậy cũng như là các thiền định này nó cũng như là cục xà bông nè nó bằng chải nè nó bằng trà nè à, chúng ta chỉ còn có ra công mà trà cái nền này cho nó làm cho sạch vách này chúng ta trà rửa cho nó sạch thì như vậy rõ ràng là bốn niệm xứ này nó có phải pháp chúng ta để tu đâu mà nó nơi để mà chúng ta chùi rửa cho nó sạch bị gì nó đang nhơ bẩn nó đang ô nhiễm có đúng không thầy nói đây quý thầy cứ suy ngẫm có phải không thân của quý thầy hiện bây giờ nếu mà nói là tôi không ô nhiễm thì tức là thanh tịnh rồi mà thanh tịnh rồi thì cái thân của quý thầy nó đâu có còn mà ừ, bẩn thỉu như thế này tức là nó đâu còn bất tịnh phải không cho nên do vì vậy mình mới xét cái thân mình nó còn bẩn thỉu lắm nó còn bất tịnh lắm cho nên mình phải còn gọt rửa mà còn gọt rửa tức là còn tu cho nên phải lấy cái pháp mà để gọt rửa nó mà cái pháp còn gọt rửa nó thì tức là tu cho nên ở đây không thể nói là tứ niệm xứ là pháp môn được mà tứ niệm xứ là bốn chỗ để chúng ta dùng các pháp môn khác để tu tập trên nó cho nên thầy mới nói tứ niệm xứ nó sẽ xác định được các loại thiền ở trên đó trước kia thầy có tuyên bố những cái lời nói hầu hết là người ta giảng về tứ niệm xứ người ta không lột trần được cái này dường như là tứ niệm xứ là một cái pháp môn để tu chứ không phải là thấy nó được ở trên đó nó xác định được cho nên cái người mà giảng về cái tứ niệm xứ họ không xác định được các định ở trên tứ niệm xứ như ở trên thân quán thân nè tu cái định gì họ không xác định được mà họ xác định được thì họ mới biết là cái thân này nó đang dơ bẩn cái này nè nó đang nhiễm ô cái này nè thì bắt đầu mình phải đem cái định này tức là cái bàn chải này cái cục xà bông nè đem đến đây rửa nó rửa cái cái cái cái, cái chỗ đó cho nó sạch thì nếu mà đem cái bàn chải cái cục xà bông à, rồi đem nước đến mà rửa nó thì cái đó nó gọi là cái tên gì rồi đem một cái vật khác để mà lau cho nó khô thì nó gọi là tên gì nó thì nó, nó đó nó phải có cái tên ví dụ như trên tam quán thân này tu về nhân tướng thì nó là định vô lậu nó khắc phục tham ưu mà trên tam quán thân tu về hành tướng ngoại thì nó có cái tên à, tức là nó nó có cái tên chánh niệm tỉnh giác định trên tam quán thân tu về hành tướng nội thì nó có cái tên là định niệm hơi thở nó rõ ràng nó xác định được cái định đem lại rửa sạch cho cái cái chỗ đó đó cái chỗ đó đang bẩn thỉu đó thì chúng ta sẽ rửa cho nó sạch mà rửa cho nó sạch thì tức là nó phải có một cái tên của thiền định đó của cái pháp môn đó làm cho nó sạch thì như vậy gọi là chúng ta đã hiểu được à, tứ niệm xứ còn nếu mà không thì chúng ta không hiểu tứ niệm bởi vì hầu hết là từ xưa đến giờ đó các thầy à, quý hòa thượng họ thuyết giảng từ cái nam tông cho đến bắc tông mà thuyết giảng về tứ niệm xứ thì họ đều thấy tứ niệm xứ là cái pháp môn chứ không phải là cái tứ niệm xứ là bốn cái chỗ để chúng ta đem các pháp khác đến tu tập đó. bây giờ thí dụ như một người mà họ lấy tứ niệm xứ để niệm phật như thầy dạy lấy thân mà niệm phật tức là cái thân này nó đang ô nhiễm đang bẩn thỉu mà cái thân phật kia nó sạch sẽ nó thanh tịnh cho nên muốn cái thân này cho nó sạch sẽ nó thanh tịnh như cái thân phật thì như vậy gọi là lấy thân niệm phật lấy cái thân này niệm cái thân phật làm cho cái thân này nó giống như cái thân phật cho nên vì vậy đó mà cái người niệm phật là sẽ được giải thoát liền cho nên gọi là tứ bất ngoại tịnh cái bài pháp này thầy đã có giảng rồi cho nên hôm nay để nói để nói để thấy rằng chúng ta bước vào cái tứ niệm xứ chúng ta phải hiểu rõ được cái vị trí nó đang bất tịnh đang ô nhiễm mà chúng ta dùng các pháp khác để đến mà rửa để chùi để mà lao cho nó sạch để mà quét dọn cho nó sạch bốn cái chỗ này mà bốn chỗ này mà sạch rồi thì đó là giải thoát cho nên ở đây chúng ta thấy rất rõ nếu bốn chỗ này mà lìa xa ác pháp như trong cái bài tứ chánh cần thì ngay đó à, nếu mà chúng ta không lìa ác pháp thì ngay đó là địa ngục nghĩa là cái kiếp người mà của quý cô cũng như là của quý thầy mà không lìa được ác pháp thì ngay đó quý thầy có buồn rầu giận hờn phiền não ham ăn ham ngủ ham vật chất ham danh ham lợi đủ thứ nó làm cho quý thầy lăn xăng rất là khổ trái lại các thầy lìa ác pháp thì nơi đó là niết bàn tức là mình buông xả ra hết không còn một cái gì nữa thì đó là mình được giải thoát tất cả các pháp môn của đức phật đều lấy bốn chỗ này thực hiện lấy bốn chỗ này mà để thực hiện trên nó tu tập trao dồi rèn luyện và dứt bỏ bằng mọi cách làm sao bốn chỗ này xa lìa ác pháp và đoạn dứt tận gốc rễ của ác pháp, khiến cho bốn chỗ này được toàn thiện. Khi bốn chỗ này đã được toàn thiện thì đạo Phật gọi là thanh tịnh, gọi là giải thoát, gọi là niết bàn. Đó, toàn thiện là nghĩa là không còn một chút nào mà ác ở trong đó hết, không còn một chút xíu nào ác trong đó hết. Dù là một chút xíu như là à, một cái cái cái cái đầu cộng tóc của chúng ta nó không còn một chút xíu nhỏ như vậy nữa thì hay hoặc là như một hạt bụi rất nhỏ nó không còn có trong đó thì gọi là toàn thiện mà toàn thiện á, thì nó là thanh tịnh nó là giải thoát nó là niết bàn nghĩa là bốn chỗ đó phải đạt được cái chỗ mà toàn thiện thì đạo phật đâu có khó gì đâu chúng ta thấy đâu có gì mà chính cái chỗ này nó mới là thiền định bởi vậy người tu theo đạo phật mà không biết rõ bốn lĩnh vực này tu hoài bốn lĩnh vực này thì dù có tu ngàn kiếp cũng chẳng chấm dứt khổ đau và sanh tử luân hồi nghĩa là mình tu hoài bốn chỗ này cho nên cái người mà xem nó là cái pháp môn để tu thì thứ họ họ lấy cái tứ niệm xứ này tu cái chỗ nào để họ được giải thoát họ chỉ lý luận à tôi phải quán như thế này thế khác gọi là minh sắc tệ như gì thì sao ta đâu có phải cái điều đó đâu cho nên tất cả những cái thiền mà gọi là minh sắc tuệ rồi à, thiền này thì nọ kia đều là đặt ngoài cái vấn đề của thân tòa tâm phạm của chúng ta mà khi họ có đặt trúng đi nữa ở trên đó họ tu mà họ không có được xác định được cái vị trí họ tu cái gì nữa thì họ tu bậy rồi họ à, bây giờ thí dụ như như thiền tông họ đặt họ lấy cái tâm của họ nè biết vọng liền buông nè họ lấy cái tâm họ là giữ cái tâm họ nè không có vọng tưởng nè thì ngay đó là họ cũng lấy cái tâm họ tu chứ nhưng mà họ không xác định được bốn cái vị trí họ đang tu họ chỉ tu có cái tâm họ thì họ có đạt được có tâm họ giải thoát còn cái thân họ bỏ cho nên họ nói bây giờ thí dụ như các pháp đến với họ họ thấy toàn là quyển giả đối với trí tuệ của họ bát nhã thì họ thấy nó là không không có vật gì mà hiện hữu không có vật gì mà nó thường hằng cho nên họ thấy nó là vô thường thì nó cái phần họ đứng ở trên góc độ của tâm họ quét sạch cái tâm họ chứ còn cái thân với cái thọ của họ đâu quét sạch cho nên cái đau của họ họ cũng rên la như thường họ đâu có làm chủ được rồi cái thân họ bây giờ bảo ngưng thở họ cũng không làm được nữa thì như vậy họ chỉ tu có cái phần tâm mà mà bốn cái chỗ tu chứ ông phật cũng dạy bốn chỗ tứ niệm xứ mà họ đâu họ tu có nhất xứ à nghĩa là họ lấy phật tánh họ bây giờ chẳng niệm thiện niệm ác thì ở trong tâm của mình chẳng niệm thiện niệm ác thì họ tu có một phần đó thôi mà họ làm chủ làm sao toàn diện được cái thân thọ tâm pháp của họ cho nên cái mà họ hiểu sai là vì họ đứng ở trên một cái góc độ của thân thọ tâm pháp họ tu có một cái mà họ tưởng là họ giải thoát toàn diện làm sao được người ta tu trong bốn cái này mà người ta còn chưa có giải thoát toàn diện chưa có có, có thoát ra khổ huống hồ là tu có một cái cái nhỏ có của một cái cái bốn cái chỗ này nghĩa là trong bốn chỗ chúng ta tu có một cái mà thôi thì làm sao mà chúng ta thoát ra được ở đây phải rõ trên bốn lĩnh vực này nếu đặt sai pháp cũng tu không thành tựu nữa nghĩa là bốn cái chỗ này mà chúng ta đặt không đúng pháp nghĩa là bây giờ bốn chỗ này đầu tiên chúng ta phải đặt pháp gì tứ chánh cần nghĩa là tức chúng ta phải dứt ác mà tăng thiện tăng thiện thì nó mới có sẽ đang bởi vì hiện bây giờ thân thọ tâm pháp chúng ta đang ở trong ác pháp chứ đâu phải là thiện pháp nếu mà thiện pháp sao người ta chửi mình giận nếu thiện pháp thì nó đâu có giận ai đâu còn đây mình dễ giận dễ hờn mà nếu nó thiện pháp sao cái thân này người ta đánh cái về mình biết đau nếu nó thiện thì nó đâu có đau còn cái này nó không thiện cho nên nó đau nó nó nhiều cái như vậy mình nói là các pháp đều thiện vậy thì vậy thì người ta ở ngoài người ta chửi mình tại sao nó thiện mà mình lại giận thì nó phải là ác pháp cho nên nó chưa có thiện vì vậy đó cho nên vì vậy mình phải tu để cho các pháp với cái tầm mắt của mình với cái lỗ tai nghe của mình với cái ý mình tiếp xúc với cái pháp đó hoàn toàn người ta chửi mình mà mình vẫn thấy thiện cho nên ông à, ông an à, ông ubali ông phú long na ông phú long na đức phật hỏi người ta chửi mắng ông thì ông nghĩ như thế nào thì ông nói người ta chửi mắng con thì người ta còn thương con người ta chưa có người ta chưa có lấy gậy gộc người ta đánh con thì ông bà hỏi người ta lấy gậy gộc người ta đánh ông thì ông nghĩ như thế nào thì ông nói người ta đánh ông thì người ta còn thương ông người ta chưa có lấy gươm dao giết ông thì ông phật nói nói nếu người ta lấy gươm dao người ta cắt cổ ông người ta đâm ông cho ông chết đi thì ông thấy như thế nào nếu như vậy người ta cũng còn thương ông cho nên người ta mới giết cái thân này để cho ông được giải thoát thì người ta vẫn thương ông cho nên đức phật nói được ông đi ra xứ đó gì đó người ta tức là đức phật đã trắc nghiệm được cái người đệ tử của mình xứng đáng làm người đi đi độ chúng sanh còn mình á chưa có được người ta chưa nói cái gì đó mình giận chưa có đánh mình đâu chứ phải đánh mình nó cầu mình giải nảy lên nó cầu mình à, nằm đó mình đòi mạng đòi thương mạng nữa người ta nữa à, cho nên do những cái chuyện đó vì vậy mà chúng ta phải thấy rằng cái chỗ thân thọ tâm pháp chúng ta phải thực hiện sao nó cẩu bỏ được những cái này thì chính là những cái pháp Phật đã đặt ra để chúng ta tu tập ở trên bốn chỗ này mà cái người đời người ta ừ, cái người tu hiện giờ họ chưa biết cái bốn chỗ này họ cứ ngỡ rằng tứ niệm xứ là một cái pháp môn cho nên hầu hết thầy đọc lại các kinh sách mà của người ta triển khai những cái pháp tứ niệm xứ này hầu hết đó là cái pháp tu của họ chứ không phải là bốn cái chỗ bất tịnh để mà chúng ta thực hiện các pháp khác cho nên 16 cái lại định của Phật á, thì chúng ta đem áp dụng ở trên bốn chỗ này hết. Không có cái định nào mà chúng ta không có tu tập ở trên này. Mà tu tập ở trên này không có nghĩa là tu tập để cho cái pháp định đó nó trở thành cái định không phải đâu. Mà tu tập cho cái bốn cái chỗ này nó thanh tịnh. Mà nó sự thanh tịnh của nó tức là bốn cái chỗ này nó đạt được nhập định. Cho nên Phật nói thân định trên tâm và tâm định trên thân. À, ví dụ trên bốn lĩnh vực này đặt pháp môn tịnh độ niệm Phật A Di Đà để cầu giảng sanh cực lạc thiền tông để ngộ phật tánh mật tông để có quay lực thần chú vân vân thì các tông phái này chưa rõ tứ niệm xứ nghĩa là người ta nói rằng à, tịnh độ tông nè rồi thiền tông nè rồi à, mật tông nè đều là pháp của phật nhưng mà pháp của phật mà không hiểu tứ niệm xứ thì đó đâu đâu phải là pháp phật đặt không đúng chỗ mục đích ở đây là đem các pháp môn cao dồi tập luyện làm cho bốn chỗ này thanh tịnh vì bốn chỗ này đang bị ô nhiễm quế trượt nên những pháp nào làm cho nó không còn ô nhiễm quế trượt nữa thì đúng chánh pháp của Phật còn cái pháp nào mà đem lên nó mà không có rửa sạch nó mà lại còn thêm cho nó nữa ví dụ bây giờ thầy niệm chú nè thầy có thần thông nè thầy có phép tắc nè thì cái tâm tham của thầy nó lại lớn lên nữa nó ham nữa nó thấy như vậy người ta phục mình người ta ghê gốm người ta thấy mình tiêu mây hú gió quá lửa phóng hào quang được người ta sợ thầy niệm chú một cái nó hiện ra đủ thứ ai cũng mê hết coi như thầy là bậc giáo chủ rồi, người có đủ thần thông rồi nhưng mà không ngờ nó lại làm cho thầy lại thêm những cái ô nhiễm thêm từ đó người ta đến người ta lại lễ cúng dường thầy cái này cái khác người ta sắm xe hơi này kia cái gì thầy cũng chấp nhận cái tâm của thầy nó đâu có xả cái ly đâu cho nên cái gì cúng dường cũng chấp nhận hết người ta cúng dường tiền nhiều thì cất chùa to thấp đó xe hơi có tiền có rồi cái gì cũng có rồi bắt đầu bây giờ sao cái tâm dục nó phải sanh thì nó phải thích phụ nữ từ đó ông giáo chủ nào cũng rớt ở trên thân phụ nữ hết đó thì như vậy là còn cái gì là gọi là thanh tịnh đâu cho nên từ chỗ thần thông nó mất tiêu thần thông hết còn cái gì à, cho nên báo công an nó thường đăng giáo chủ này đến giáo chủ kia thầy có đọc cái tờ báo công an mà phật tử đem về nhắc đến cái vị giáo chủ của xí sương mù là ở đà lạt à, thầy thấy ông ta cũng là từ cái chỗ mà ông có thần thông nói cái chuyện mà quá khứ xảy ra này kia cuối cùng ông rơi trên phụ nữ rồi thì bắt đầu ông nói gì cũng trúng công an bắt ông ta ông cũng không làm sao biết trước được mất ờ, các cái pháp mà biết cái chuyện xảy ra cho nên tất cả những cái bị bị ô nhiễm mà từ cái pháp tu sai là đó đặt cái mặt tâm mà tu nó làm cho người ta có thần thông đó để rồi người ta bị ô nhiễm lại còn ô nhiễm nặng bẩn thiểu là càng bẩn thiểu nặng hơn nữa ô trượt lại càng ô trượt hơn nữa còn tịnh độ thì như thầy đã nói mơ hồ trừu tượng một cái thế giới siêu hình mà chưa hề có ai đi hết mà ở đây cứ chổng khu tin rằng có cho nên gia đình ai có người chết thì chổng khu rước thầy chùa đến tụng niệm cho cầu gì đó ông nội về đó thì chắc ông Phật Di Đà mà có thật ông cũng chạy về cái cái cái trần gian này ông kêu công an lên trển còng đầu dùng mấy cái ông đó kéo về đây làm phước nó thật sự như vậy chứ làm sao chịu nổi ở đây cái tâm tham chúng ta tham quá trời quá đất tìm nhiều cách đủ cách mà ừ, tham ô đủ cách mọi thứ mà giờ cứ ai cũng đụng cái rước ông thầy chùa để cầu để về trở ai cũng cầu về được hết để trở nên chắc chắn cái xứ đó nó thành cái địa ngục ở trên đó ông phật di đà ông làm vua trên đó bây giờ ông cũng sợ luôn ông không có dám ở trong cho nên thật sự là không có chứ phải có là phải có ông phật di đà chạy trốn về đây rồi phải nói thật sự đem ba cái người trần gian này lên trở thì cái xứ đó nó thành cái địa ngục ở đây nhiều khi chúng ta hở ra chút là chúng ăn trộm cắp đủ thứ mà đem cái thứ này về trở nó thì trộm cắp nó đầy xứ ở trên đó làm sao ông phật di đà ở yên được lúc bây giờ ông phải tổ chức một dàn công an kêu là dữ đợn chứ còn lơ mơ thì làm sao mà thắng nổi khó lắm không phải dễ đâu cho nên ở đây chúng ta nhầm cái mục đích của đạo Phật chúng ta phải hiểu rõ là nhầm ở chỗ cái thân thọ tâm pháp tham sân si của chúng ta chúng ta phải diệt chưa được mà diệt được thì phải bằng cái pháp nào chứ đâu phải bằng cái pháp cầu khẩn cái gì cực lạc như vậy đó là cái hiểu sai rồi bây giờ chúng ta lại chấp nhận cái thiền tông bây giờ chúng ta chấp nhận là cái cái Phật tánh để chúng ta ôm cái Phật tánh đó để rồi nó có hết được cái tham sân si cái làm chủ sinh tử này không hay là tức khi mà thọ chúng ta thân chúng ta đau này nhất chúng ta cũng nhăn răng cũng méo miệng ở trên giường bệnh mà tất cả những cái này là những cái mà chúng ta đã đặt sai cái pháp ở trên bốn cái chỗ này để làm cho nó thanh tịnh vậy thôi Đằng này các pháp môn trên không nhằm mục đích làm cho bốn chỗ này thanh tịnh, nghĩa là các pháp đó đặt không có đúng chỗ, nó không có làm cho nó không tịnh. Cũng như bây giờ chúng ta thay vì chúng ta phải có nước xà bông nè, à, rồi à, có bằng chải nè, à, không có vẽ nè để mà chúng ta lao cái sàn này. À, trái lại chúng ta lấy thảm chúng ta trải thêm ở trên này nữa thì cái lớp bẩn ở dưới này nó càng thêm bẩn thêm chứ có làm cái gì trải thêm nữa thì nó có tốt lành gì đâu nó bẩn là bẩn còn bây giờ có trải thêm nó là cực lạc đi nữa nó cũng đâu có làm sao mà nó hết